Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người à, cách ra vào lệnh MT4 ở trên máy tính. Và đầu tiên khi mà chúng ta muốn vào một lệnh trực tiếp ở trên thị trường, lệnh trạng thái trực tiếp thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ sửa khối lượng ở trên góc màn hình như em đang bôi đen ở đây. Đó là ví dụ chúng ta muốn vào một lệnh 0.5 à, cho lệnh đó thì chúng ta sẽ ấn 0.5 0.5 và chúng ta sẽ vào một lệnh buy hoặc sell à, khi mà thị trường ở đến những cái vùng mà chúng ta mong muốn và tiếp theo đó là một lệnh hiện tại rất là nhiều người quan tâm đó là lệnh chờ đúng không ạ nhiều khi chúng ta bận việc à, chúng ta không thể theo dõi sát thị trường được thì chúng ta có một cái lệnh chờ khi mà thị trường nó đến cái vùng mà chúng ta muốn vào lệnh thị trường sẽ tự động khớp lệnh thì chúng ta sẽ vào new order và chúng ta sẽ chọn lệnh thực thi theo thị trường và chúng ta sẽ chọn lệnh chờ và ở đây thì có bốn loại lệnh chờ đó là buy limit, sell limit, buy stop và sell stop đấy ví dụ chẳng hạn như chúng ta có muốn một lệnh buy limit khi mà giá thị trường đang ở 1970 ví dụ em ví dụ vàng đang ở 1970 mà chúng ta muốn buy một lệnh ở 1960 thì chúng ta sẽ chọn một lệnh buy limit và chúng ta sẽ sửa khối lượng mà chúng ta mong muốn ví dụ ở đây em sẽ sửa khối lượng thành 0.5 0.5 chúng ta sẽ chọn điểm cắt lỗ ví dụ thị trường vàng hiện tại đang ở khu vực 1867 và chúng ta muốn buy một lệnh ở 1860 thì chúng ta sẽ chọn mức giá mà chúng ta muốn buy lệnh đó lên ta sẽ sửa thành 1860 và cái lệnh cắt lỗ của chúng ta đó, đó là cái vùng chúng ta muốn cắt lỗ ví dụ chúng ta muốn cắt lỗ ở 1858 chúng ta sẽ sửa thành 1858 và cái điểm chốt lời mà chúng ta mong muốn khi mà thị trường nó khớp lệnh của chúng ta đó là ví dụ chẳng hạn như là 50 bip thì chúng ta sẽ chọn 1865 1865 như thế là chúng ta đã đặt một lệnh chờ thành công và chúng ta sẽ ấn vào đặt lệnh chờ của chúng ta sẽ thành công và khi mà thị trường nó chạm đến cái vùng mà chúng ta muốn bay lên thì thị trường sẽ tự động khớp lệnh và hy vọng video này mọi người có thể giao dịch được ở trên máy tính một cách thuận lợi nhất và đạt hiệu quả cao nhất cảm ơn mọi người đã theo dõi video chúc mọi người sẽ kiếm được thật là nhiều lợi nhuận ở trên thị trường chúng ta đang giao dịch